I see a mountain. nếu chúng ta đừng lắng nghe định hướng từ ban giám đốc công ty cũng là dịp để ban giám đốc công ty cùng toàn thể các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các anh chị có sinh nhật trong quý 1 năm 2022 xin thưa anh chị rằng thông điệp ngày hôm nay tôi muốn gửi đến các anh chị vào đến vào giờ thì có thể có thể anh chị cuộc đời chưa thay đổi nhưng chắc chắn những giá trị về tinh thần sẽ được thay đổi và ngày hôm nay một buổi sinh nhật tuy đơn giản nhưng hết sức là ý nghĩa và mang đầy màu sắc của anh chị và ngày hôm nay thì tôi muốn anh chị có một người nghèo nhất không phải là người ít tiền nhất mà người nghèo nhất chính là những người có một điều ước nhỏ nhoi cũng không có chính vì vậy ngay bây giờ tôi muốn các anh chị hãy sở hữu cho mình ít nhất một điều ước đã không ước thì thôi đã ước thì phải ước thật lớn và ước thật nhiều đúng không ạ một phút dành cho anh chị bắt đầu và sau khi mc hô